Ok hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nha. Thì uh, hôm nay Tiến cũng đã lên video cho anh em uh, uh, cái trận đấu tại giải uh, tứ kết U20 châu Á giữa U20 Hàn Quốc với U20 Trung Quốc được diễn ra vào lúc 17 giờ chiều hôm nay. Thì uh, À, trong ngày hôm nay cũng còn một trận tứ kết còn lại đó chính là trận giữa uh, U20 Nhật Bản với U20 Jordan diễn ra vào lúc uh, 9 giờ tối nay đấy thì Tiến cũng sẽ nhận định phân tích cái trận đấu này luôn cho anh em tham khảo nha ok thì thì à, anh em à, <clears throat> trước khi mà đến với cái trận đấu phân tích này thì thì à, tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này đây thì do tiến nhận đấu cái trận đấu này nhận nhận định phân tích cái trận đấu này khá là sớm nên hiện tại chỉ có duy nhất hai mã kèo à, kèo chấp cả trận với kèo tài xỉu cho anh em tham khảo rồi đấy thì hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo U20 Nhật Bản chấp 1.25 trước Jordan này cùng với đó là mã tài xỉu 2.5 à, cả trận đó à, bên cạnh nó còn có mã à, tỷ số này đó còn riêng về mã kèo gốc kèo thẻ và nhiều mã kèo khác nữa thì chắc chắn trước cái giờ bóng lăn à, tầm 2 đến 3 tiếng thì các mã kèo sẽ lên đều hơn cho anh em đó lúc đó thì anh em chơi trên trang sẽ có nhiều mã kèo hơn cho anh em lựa chọn à, và mình nhận định sớm trận này chủ yếu là cho anh em tham khảo thôi nếu mà anh em hợp ý trùng máu thì anh em vào luôn đấy ok thì với các mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ là cái cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo đấy thì anh em hãy hãy uh, đi với tiếng về qua cái việc mà phân tích nhận định về cái trận đấu của hai cái đội bóng này đây đây à, thì quên nữa trước tiên mà đi vào trận đấu này thì tiến cũng có thêm một điều muốn chia sẻ với anh em nha thì có nhiều anh em ấy hỏi tiến là là vào nhóm có thu phí không anh rồi các mã kèo cho trên nhóm có có chuẩn không anh các kiểu ấy thì tiến nói thật với anh em chứ uh, tiến cũng như anh em thôi nhưng mà riêng ở một việc là tiến uh, uh, có nhiều kinh nghiệm về bóng đá này cũng như là am hiểu về bộ môn anh bóng này uh, và đặc biệt là Tiến có được những cái luồng thông tin uh, chính thức về uh, các cái uh, à, tình hình lực lượng về các đội bóng này cũng như là về nhân sự của các đội là thiếu vắng ai có ai trong đội hình rồi rồi à, có ra sân cầu thủ nào hay sao đó cái kiểu trước trận đấu đấy thì nhờ những cái thông tin đó thì tiến mới rút kết ra được những cái cái cái à, à, dự đoán cũng như là những cái so kèo mà tiến đưa ra cho anh em để cho anh em à, tham khảo đấy chứ không có đơn giản mà mà tiếng cho bừa cho bậy để cho anh em vào mà hên xui đâu đấy thì ờ, còn riêng về cái việc mà vào nhóm để lấy những mã kèo chuẩn kèo vip ấy thì tiếng nói thiệt với anh em thì những cái mã kèo đó tiếng đẩy lên trên nhóm đều là miễn phí cho anh em trong nhóm theo để cùng kiếm cơm gạo cũng như là đầu tư một cách hiệu quả nhất à, đặc biệt là để cho những anh em mà đã thua tha sao bờ ấy để cho những anh em gỡ gạt để theo tiếng ở chặng đường dài phía trước mà thôi đấy thì còn cái điều kiện mà để vào nhóm á, thì thì rất đơn giản anh em chỉ cần anh em có được hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn nhất định ít nhất cũng tầm một hai củ trở lên và cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến không được chơi báo ngoài qua đầu qua cò đó thì à, với số vốn từ một hai củ trở lên tiến mới có thể dễ dàng mà chia kèo cho anh em à, à vào kèo này rồi dằn lại các cái tỷ số sau sau sau sau ấy để cho anh em à, có thể à, à, kiếm lãi trong cái trận đấu đó đấy còn nếu mà cái bế số 4 vài trăm mà anh em xin vào nhóm rồi xin kèo để đánh bên ngoài qua thầu qua cõi hoặc là uh, cứ suy nghĩ là sẽ vài trăm nó sẽ ăn lên vài củ vài chục củ thì nói thật chứ cái chuyện đó không có xảy ra đâu nha anh em đấy chỉ khi mà anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu của tiến có vài củ trở lên ít nhất là một hai củ và chơi cùng trang với tiến nếu mà anh em ok hai cái yêu cầu đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa tất cả vào nhóm hoàn toàn miễn phí luôn sẽ không thu một đồng phí nào từ anh em hết đấy ok thì uh, quay lại với trận đấu này à, tiến sẽ lựa à, tiến tiến sẽ trước tiên sẽ phân tích cho anh em cái trận à, cái cái hàng U20 Nhật Bản trước thì anh em anh em thấy này trước khi mà U20 Nhật Bản bước vào trận đấu này cũng có được hai cái trận giao hữu à, trước à, trước à, Slovakia thì ở trận này à, dạ, U20 Nhật Bản nó có được chiến thắng 3-2 trước à, Slovakia đây thì hai trận đấu này anh em thấy nè được diễn ra vào lúc à, cuối năm 2022 đấy thì uh, Nhật Bản đầu tiên là có chiến thắng 3-2 trước Slovakia này và sau đó là Nhật Bản nhận một thất bại trước U uh, ờ, U20 Pháp với tỷ số là 1-2 thì anh em biết cái đội bóng hàng đầu châu Âu như là Pháp hay là Slovakia thì đều rất có những ờ, đều đều rất là mạnh nha anh em đấy và Nhật Bản chỉ thua tối thiểu Pháp ở trận đấu này thì có thể thấy là các là cái đội hình của Nhật Bản không phải dạng vừa rồi đấy và Nhật Bản bước vào trận đấu này với với với cái khởi đầu vòng loại với ba trận toàn thắng à, trước 2-1 trước U20 Trung Quốc này rồi trận thắng 3-0 trước uh, ờ, Kyrgyzstan này rồi trận thắng 2-1 trước uh, Ả Rập Xê này đấy thì U20 Nhật Bản đã bước qua ba cái trận đấu đầu tiên của vòng loại với cái tư cách là đầu bảng uh, đầu bảng và uh, có được 9 điểm tối thiểu cùng với đó là tổng cộng là có 7 bàn thắng và đẩy hai bàn thua ok thì thì uh, với cái phong độ này Nhật Bản uh, tiến vào uh, trận tứ kết khi đối đầu với U20 Jordan thì anh em thấy bên đội khách U20 Jordan có cái phong độ chỉ là tạm ổn thôi anh em khi mà U20 Tuấn đang uh, có được bốn cái trận giao hữu với hai chiến thắng và hai thất bại thì uh, thì uh, U20 Jordan đã khởi đầu cái uh, cái vòng chung kết U20 châu Á này với ba trận ở vòng loại là một thắng, một thua và và một hòa. Đấy thì U20 Jordan đã khởi đầu với một chiến thắng 2-0 trước U20 Tajikistan. Thì cái thằng Tajikistan này nó chỉ là cái đội bóng mà lót đường cho bảng đấu này thôi. Đấy thì không đáng để nói trước và cái trận thua của Jordan là trận thua thứ ở vòng thứ hai trước U20 Hàn Quốc này đấy và cái trận cuối cùng thì Jordan lại uh, bị Oman cầm hòa với cái tỷ số là không đều và rất may mắn cho Jordan chỉ với 4 điểm có được nhưng vẫn có thể tiến được cái vòng tứ kết này với cái tư, tư cách là nhiều bảng đấu của đội bóng này đấy và U20 Jordan sẽ phải đối đầu với U20 Nhật Bản với một cái uh, trình độ cũng khá là chênh lệch nhau trong cái cuộc uh, đấu tại tứ kết này thì anh em uh, uh, thấy đấy Nhật Bản dĩ nhiên là trình độ cũng như là về con người thì chắc chắn sẽ hơn về giá tan rất là nhiều à, và với những gì mà Tiến đã phân tích cũng như là về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra hiện tại thì Tiến sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo để cho anh em tham khảo trong trận đấu này đây à, thì riêng trên video thì Tiến sẽ đưa một mã kèo duy nhất đó chính là mã kèo U20 Nhật Bản chấp một hòa cả trận thôi anh em về mã kèo này à, về về cái mã kèo này thì thì à, anh em có thể đợi bóng lăn tầm 15 phút khi mà kèo hạ xuống còn một hòa để anh vào ok cho anh em vì hiện tại cái kèo chấp của Nhật Bản trước gió đang là chấp 1.25 cả chặn lận với cái mã kèo chấp này thì tiến thấy uh, tương đối khá là cao nha ví dụ 20 gió đang uh, cũng ờ, không phải là dạng vừa đâu tuy là dưới cơ Nhật Bản dưới trình thiệt nhưng mà thằng uh, Jordan cũng đã đi đến vòng tứ kết này thì chắc chắn sẽ phải thi đấu rất là cẩn thận ở vòng đấu này đấy nhưng mà với cái mức chấp một hòa tiến thấy sẽ hợp lý hơn anh em có thể đợi tầm 15 phút kèo hạ xuống còn một hòa lúc đó anh em vào cái kèo u 20 nhật bản chấp một hòa cho tiến nhá ok thì uh, à, tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất một mã kèo này trên trên uh, youtube mà thôi còn lại kèo gốc cũng như là kèo tỷ số hay là cái kèo uh, tài xỉu cũng như là những mã kèo chuẩn không, thì trước giờ bóng lăn tầm 2 tiếng đồng hồ tiến sẽ sâu kỹ là các mã kèo này và tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em thì anh em cần những mã kèo chuẩn nhất để kiếm cơm gạo cũng như đầu tư một cách hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm à, thì hoàn toàn miễn phí chỉ cần anh em đáp đáp ứng được hai cái nhu cầu mà mà tiến đã đưa ra từ đầu video thôi đấy và tiến sẽ cho anh em xem sơ qua về cái nhóm này đấy thì mới đây tiến cũng đã cho anh em là ba cái mã kèo này roma chấp 0.25 gồm u chấp 1.25 và sevilla chấp 0.5 ờ, nói thì ba trận đấu này được diễn ra vào tối ngày hôm qua tiến đã cho anh em ba mã kèo này thì trên nhóm anh em cũng đã hấp full hết ba mã kèo đấy chỉ cần anh em vào nhóm thôi thì các mã kèo mà tiến đẩy lên đều là miễn phí hết anh em chỉ cần thấy hợp mã anh em vào thấy không anh em đó thì tiến chỉ ờ, nói sơ qua vậy thôi nếu mà anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến ok và cái video này cũng uh, dài rồi tiến cũng sẽ kết thúc tại đây nha anh em anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng sâu kèo để cho tiến có nhiều động lực để uh, làm video nhiều hơn về phân tích cũng như nhận định các trận đấu cho anh em tham khảo nhé ok cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư